thường tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 15 tháng 10 năm 2022. Như quý biết, tuần qua một tuần tăng giá khá mạnh của cậu vàng. Cậu vàng chúng ta mở cửa ở 1666, 1660 lên cao nhất 1730 trước khi đóng cửa 1695. Có thể nói động lực tăng giá tuần qua của cậu vàng thì nó có ngoài cái việc chỉ số đô la index là DXY giảm giá hai phiên đầu tuần. À, thì cậu vàng tăng rất mạnh hai phiên đầu tuần sau đó là chỉ số DI tăng giá mạnh trở lại 3 phiên đầu tuần nhưng cậu vàng điều chỉnh ít hơn. Việc đô la index mạnh lên nhưng cậu vàng vẫn thể hiện được sức mạnh bằng một tuần tăng giá tuần qua thì một phần nó cũng nhờ cái ờ, tin đồn trên thị trường tài chính. Tức là như chúng ta biết tuần qua thì vào ngày mùng 5 tháng 10 thì rất nhiều trang tin trên ờ, thế giới trong đó có cả các trang tin Việt Nam có đăng đến cái trường hợp là Credit Suisse là lo sợ cái ngân hàng này gặp khó khăn về thanh khoản và có thể là một Lehman Brothers thứ hai ám ảnh thị trường. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi sâu hơn vào cái ờ, quản trị rủi ro, danh mục đầu tư của cái ngân hàng uh, hàng đầu Thụy Sĩ này thì chúng ta biết là cái xác suất để cái ngân hàng này trở thành một Lehman Brothers thứ hai là rất là thấp bởi vì cái tài sản rủi ro ngân hàng này thì có đầu tư tức là đầu tư khá là mạo hiểm vào những cái công ty khởi nghiệp tuy nhiên cái việc mà đầu tư vào những CDO ấy, như Lehman Brothers năm 2007 là không có do vậy cá nhân tôi thì đánh giá là sẽ gặp khó khăn nhưng mà cái việc ngân hàng này phá sản thì thì cái xác suất đấy không cao nói chung là như vậy và tin đồn thì trên thị trường tài chính thì nó luôn có những tin đồn song hành đấy là việc rất là bình thường ờ, nhưng chúng ta chỉ nhìn qua cách phản ứng của thị trường tài chính thì chúng ta biết tin đồn này ờ, cái mức độ tin cậy nó đến đâu đây chúng ta nhìn vào thị trường ờ, chứng khoán đi tại ngày xảy ra tin đồn này đây chúng ta nhìn này chỉ số Dow Jones của chúng ta cũng chỉ dao động là giảm nhẹ đấy trong phiên thì chỉ số Dow Jones giảm xuống thấp nhất là 29 900 mở cửa là 30.002 sau đó là lên cao nhất tận 30.400 ờ, trước khi đóng cửa là mức 20.200. Tức là đóng cửa và mở cửa bằng nhau giảm có mấy chục điểm thôi. Đấy. Nó rơi vào khoảng 0.1%. Thì chúng ta phải hiểu là thị trường chứng khoán rất là nhạy bén với cái những cái tin tức nếu liên quan sức khỏe tài chính của hệ thống ngân hàng. Do vậy với việc thị trường tràn chứng khoán không phản ứng thì chúng ta phải hiểu là sự thực nó ở đâu. Còn trong bất cứ điều kiện nào thì thị trường tài chính nó luôn có những cái hỗn loạn luôn có những cái nhận định trái chiều ngay cả Việt Nam thế thôi ừ, cái việc mà thông tin về cái ờ, bà chủ của Vạn Thịnh Phát bị bắt đấy thì cái này thì chắc chắn là tay to cũng là biết trước một tuần đấy họ đẩy ra bán mạnh và tạo ra làn sóng côn mơ zin bán tháo uh, trên thị trường chứng khoán Việt Nam tuần qua nhưng mà tại video phân tích thị trường chứng khoán tôi sẽ nói kỹ hơn Tức là ý tôi là ở trên chúng ta đầu tư trên thị trường tài chính thì chúng ta phải xử lý thông tin bằng hai chiều. Không chỉ nghe, không chỉ nghe một tổ chức nào đó đưa hoặc một bài báo nào đó đưa. Vì nếu chúng ta đầu tư như thế thì chúng ta luôn thuộc nhóm là hơn 90% người đầu tư thua lỗ trên thị trường. Trở lại với thị trường của chúng ta thì cậu vàng tuần qua có thể nói là có hấp lực tăng khá là tốt đã vượt qua nghìn bảy và hiện nay đang đứng đóng cửa là quanh nghìn bảy Đây cũng là một mức đóng cửa phù hợp. Ờ, với tin tức tuần qua thì chúng ta biết là tuần qua trên thị trường của chúng ta à, tin tức quan trọng thì nó vẫn là các bài phát biểu của các chủ tịch Fed. Thì các chủ tịch Fed tiếp tục thể hiện cái quan điểm cứng rắn là quyết tâm là kiềm chế lạm phát và sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Còn mức độ tăng lãi suất thì chưa quyết định tức là dự phụ thuộc vào dữ liệu kinh tế. Tuần qua thì về thông tin cơ bản chúng ta có những thông tin đáng chú ý như sau. Thứ nhất là CP của Thụy Sĩ đã bắt đầu quay đầu giảm rồi, chúng ta nhìn thấy đây. Giảm 0, âm 0,2%, bắt đầu có dấu hiệu à, đi xuống sau rất nhiều tháng tăng liên tiếp. Đấy, hơn một năm tăng liên tiếp này. Chúng ta nhìn qua biểu đồ chúng ta cũng thấy Đấy, lần gần nhất CPI giảm đấy là tháng 1 năm 2022. Thì nó cũng cho thấy là cái dấu hiệu lạm phát là lập đỉnh rồi và tiếp tục đi giảm xuống. À, thông tin là chỉ số PMI sản xuất IFN của Mỹ thì cho thấy cái việc uh, sụt giảm nó sụt giảm hơi mạnh so với dự kiến sụt giảm từ mức 52,8 xuống 50,9 nhưng nó cũng chưa xuống dưới 50 nên nó cũng chưa lo sợ về việc các à, công ty sẽ thu hẹp sản xuất. <clears throat> Có một điểm đáng chú ý là tuần qua ngân hàng trung ương Australia là tăng lãi suất 0.25%, thấp hơn mức định giá của thị trường là 0.5%. Điều này cho thấy là bắt đầu có những dấu hiệu lệch pha giữa các ngân hàng trung ương. Tức là Fed thì vẫn tiếp tục thể hiện quan điểm rất là diều hâu tăng lãi suất rất là mạnh bạo, rất là gấp. Nhưng mà những ngân hàng trung ương khác thì đã bắt đầu có những kẻ phá bính đầu tiên là tăng lãi suất không mạnh bạo nữa, không như kỳ vọng. Và nó là cho chúng ta thấy cái ánh sáng le lói cuối đường hầm về việc các ngân hàng trung ương sẽ bắt đầu có những ngân hàng là giãn cái tiến độ tăng lãi suất và tiến tới dừng tăng lãi suất. Thì điều này chúng ta biết là thị trường tài chính thì luôn phản ánh trước 3 đến 6 tháng. Nên khi có những ánh sáng đầu tiên le lói gì cuối đường hầm thì nó cũng cho thấy chúng ta thấy là những dấu hiệu thị trường tài chính có thể là có dấu hiệu tạo đáy. Còn đáy ngắn hạn hay dài hạn thì tôi chưa thể biết, nhưng có dấu hiệu tạo đáy và hoàn toàn có thể bước vào nhịp phục hồi trong quý 4 này. Nghĩa là ờ, cái số việc làm các công ty tạo mơ ờ, có nhu cầu tuyển dụng thì cũng sụt giảm rất là mạnh. Từ mức hơn 11 triệu việc làm thì hiện nay sụt xuống là còn hơn 10 triệu thôi. Tức là cái nhu cầu tuyển dụng các công ty thì bắt đầu cũng thấp đi. Điều này cho thấy là nền kinh tế là đang có dấu hiệu hạ nhiệt chứ không tăng trưởng nóng nữa. Ngân hàng Trung ương Australia thì à, New Zealand thì vẫn tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm à, như kỳ vọng thôi. Tuần qua thông tin đáng chú ý của chúng ta là việc làm được tạo mới. Thì à, PMI khối phi sản xuất thì tăng nhẹ nhưng nó cũng không đáng kể từ mức 6,9 à, dự kiến xuống 56 thực tế là 56,7 cái thông tin đáng chú ý tuần qua chính là cái bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ và tỷ lệ thất nghiệp thì có một chút hơi bất ngờ đó là số việc làm được tạo mới tháng qua vẫn khá là cao ở mức 263.000 việc làm cái số việc làm ở trên dưới 300.000 đây là mức kỳ vọng của Fed và cái bất ngờ thứ hai chính là cái tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ lại xuống mức thấp nhất trong vòng 2 thập kỷ trong vòng 20 năm trở lại đây 3.5%. Đây là mức tốt nhất của Mỹ đạt được trong rất nhiều năm. Đây, chúng ta có thể nhìn tỷ lệ thất nghiệp. Mức 3,5% là mức thấp nhất trong rất nhiều năm. Đấy. Trong hơn 20 năm trở lại đây 3,5% là mức tốt nhất rồi. Nó cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đang phát triển nóng. Và chính điều này thì giới đầu tư mới lo sợ là Fed tiếp tục mạnh tay tăng lãi suất là 0.75 điểm phần trăm vào tháng 11. Đấy là lý do tại phiên cuối tuần khi tỷ lệ thất nghiệp này được công bố thì giới đầu tư lại bắt đầu là ào ạt bán bán ờ, cổ phiếu và các thị trường tài chính điều chỉnh. Đó là dưới góc độ thông tin tuần trước. Còn tuần tới thì có những thông tin nào kinh tế quan trọng chờ đợi chúng ta? Ngày thứ hai chúng ta không có thông tin, như vậy thị trường sẽ giao động theo kỹ thuật. Ngày thứ ba Thứ ba thì chúng ta cũng không có thông tin, chúng ta chỉ có thông tin chủ tịch uh, ờ, BOG phát biểu. Cái này nó ờ, ảnh hưởng đến đồng bảng Anh thôi. Như vậy ngày thứ hai thứ ba thị trường sẽ biến động theo kỹ thuật. Ngày thứ tư chúng ta bắt đầu có thông tin về GDP của nước Anh thì cũng cũng cũng dự kiến là nó sẽ tăng trưởng 0% thôi chúng ta chờ đợi xem không nhiều so với mức 0,2% kỳ trước có lẽ nó cũng gây ra một chút biến động trên đồng bảng Anh thôi ngày thứ tư chúng ta bắt đầu có thông tin nhẹ là thông tin về chỉ số PPI của Mỹ dự kiến nó không thay đổi nên nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều à, đêm ngày thứ tư chúng ta có biên bản cuộc họp FOMC cái này thì tất cả đã được biết trong cuộc họp FOMC Tepman hồi giữa tháng 9 21 tháng 9 do vậy nó cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều thị trường có lẽ tâm điểm của chúng ta tuần tới lại nằm ở ngày thứ năm gần cuối tuần thông tin CPI của Mỹ cả thế giới đều chờ đợi đấy CPI của Mỹ dự kiến kỳ này sẽ là tăng trưởng thấp tăng là 0,2% đưa CPI cả năm của Mỹ là xuống 8,1% so với mức 8,3 của tháng trước. À, tôi thì tôi chờ đợi một mức CPI của Mỹ là tăng trưởng thấp hơn nhưng mà đợt này thì các thông tin của Mỹ nó cũng khá là trái chiều bất ngờ thì có lẽ chúng ta chờ đợi xem cá nhân tôi thì kỳ vọng là CPI của Mỹ sẽ xuống dưới 8% tức là đâu đó thì CPI của Mỹ sẽ tăng trưởng khoảng 0% thôi tháng tháng vừa rồi nhưng mà chúng ta chờ đợi xem nhá nhiều khi còn có những biến số rất là bất ngờ ờ, biết đâu CPI của Mỹ tháng vừa rồi nó lại quay xuống âm thì sao nếu nó quay xuống âm thì nó kéo tụt cái tỷ lệ thất nghiệp xuống rất là thấp thì giới đầu tư lại hoàn toàn kỳ vọng Fed chỉ, ta, chỉ tăng lãi suất là 50 điểm phần trăm. Nói chung mọi thông tin bây giờ chúng ta phải chờ thôi. Chứ đợt này thông tin nó biến động khá là trái chiều, khá khó dự đoán và chúng ta ở Việt Nam đâm ra tôi cũng không nắm được chính xác uh, các uh, công thức tính uh, các các chỉ số biến đổi của CPI của Mỹ nên dự đoán nó cũng khá là khó. Tôi nghĩ đây sẽ là thông tin tâm điểm tuần tới nếu CPI của Mỹ lại vọt lên đấy thì có thể là lo ngại lạm phát tiếp tục quay trở lại và Fed sẽ tăng mạnh lãi suất 0.75. Lúc đó thì tin đã phản ánh vào giá, có lẽ thị trường sẽ biến động uh, uh, giật hai chiều thôi, đi ngang biên độ rộng. Nhưng nếu CPI của Mỹ mà hạ nhiệt nhanh uh, xuống dưới 8% thì hoàn toàn lúc đó thị trường có thể kỳ vọng là Fed sẽ tăng lãi suất 0.5% trong tháng 11 và cả năm sẽ là đóng cửa dưới 4% thì lúc đó các thị trường tài chính hoàn toàn có thể phục hồi. Đồng đô la index lúc đó hoàn toàn có thể bị chốt lời mạnh vì nó không còn là hầm trụ an toàn nữa. À, vào ngày thứ sáu thì chúng ta có doanh số bán lẻ của Mỹ dự kiến cũng không thay đổi nhiều so với kỳ trước. Nếu thay đổi mạnh nó mới ảnh hưởng còn nó không thay đổi nhiều khả năng không không thay đổi. Niềm tin tiêu dùng của Mỹ thì cũng dự kiến tăng nhẹ từ mức 58,6 lên 59 cái kỳ vọng lạm phát của người dân trong vòng một năm tới thì dự kiến không có dự kiến nhé kỳ trước là 4,6 khả năng nó cũng vẫn quanh 4,5 4,6 thôi có thể nói là tuần tới thì thông tin quan trọng nhất sẽ là vào ngày thứ năm cuối tuần ngày thứ tư bắt đầu có tin hai ngày thứ hai thứ ba không tin như vậy hai ngày thứ ba hai thứ ba biến động theo kỹ thuật thứ tư thứ năm sẽ biến động theo thông tin và thứ sáu nữa là chốt tuần có thể nói là thông tin tuần tới thì tâm điểm sẽ là CPI mà chúng ta cũng chưa đoán được CPI như vậy thì thứ hai thứ ba thứ tư chúng ta giao đợi dịch theo kỹ thuật thứ tư năm tốt nhất chúng ta đợi thông tin CPI ra rồi lúc đó chúng ta nhìn cái chiều xu hướng chúng ta sẽ quyết định sau mọi cái ờ, chiến lược chỉ báo kỹ thuật thì chúng ta sẽ giao dịch từ thứ hai đến thứ tư nhé à, ờ, ít nhất là đến thứ năm thì chúng ta chỉ giao dịch đến trước 7 giờ nhé trước 7 giờ tối thì chúng ta nên dừng trạng thái Đây là đối với lệnh chết đinh ngắn hạn còn các bạn chết đinh dài theo xu hướng thì những cái biến động ngắn hạn nó không ảnh hưởng nhiều bởi vì đúng sai nó mang cái tính thời điểm đấy ví dụ như khi trước mà tôi khuyến nghị quý vị đấy chúng ta mua là 1620 cộng trừ hai giá nếu bạn nào mua 1640 là ở cận trên thì ngắn hạn khi nó xuống 60 mấy các bạn lỗ lỗ rất là nhìn lỗ hai mấy giá đúng không nhưng mà khi nó lên một bảy ờ, ba mấy hai mấy đây thì các bạn lại lãi gần trăm giá kiểu như thế nếu các bạn chết đinh dài và chết đinh theo chen thì đúng sai nó mang tính thời điểm thôi còn các bạn mà chết đinh dừng lỗ cắt lời tôi không tính bởi vì dừng lỗ cắt lời là lại chết đinh ngày rồi chúng ta lãi chúng ta chốt hai ba mươi đô mà lỗ chúng ta dừng lỗ 8 đến 10 đô đấy là lệnh chết đinh ngày thôi khi chúng ta đầu tư cũng thế các bạn nhớ nhé nó av nó chỉ có ý nghĩa là con số tăng hay giảm, lãi hay lỗ nó chỉ là con số tức thời tại thời điểm bạn đang nhìn. Còn khi nào bạn dừng cuộc chơi, rút tiền ra, lúc đó chính thức là lãi hay lỗ. Còn khi bạn đang đầu tư thì bạn đừng tính NAV hàng ngày. Cũng đừng tính lệnh này lãi, lệnh kia lỗ làm gì cả. Cái đấy nó không có nhiều ý nghĩa. Đối với thông tin tuần tới như vậy thì có lẽ chúng ta sẽ chuyển sang về thông tin kỹ thuật thôi. Vì thông tin cơ bản thì chúng ta phải đợi thứ năm nhé, thông tin lạm phát còn tất cả ờ, những cái việc sâu diễn của Fed hai tuần vừa qua thì theo tôi nó phản ánh hết vào giá rồi thị trường đã thẩm thấu hết cái việc Fed ờ, đưa lãi suất là đợt ban đầu là dự kiến tháng 6 là 4% lên cái lãi suất 4,6% là thẩm thấu hết rồi. Về mặt kỹ thuật thì chúng ta có thể xét qua chỉ số đô la index trước trước khi chúng ta đi vào phân tích chi tiết các sản phẩm tài chính của chúng ta. Đô la index thì theo tôi là tuần qua đô la index phục hồi khá là mạnh sau khi xuống thấp nhất là 110, đô la index đã quay trở lại 112.75. À, ờ, tiến lên khá là gần cái đỉnh cũ là 114.8. À, ờ, cá nhân tôi đánh giá đô la index nếu trường hợp phục hồi lên thì đô la index cũng sẽ là tạo ra mô hình hai đỉnh đi xuống thôi. Để đi xuống thôi chứ tôi không tin tưởng về khả năng bứt phá của đô la index. Vấn đề là hai đỉnh cao hay là hai đỉnh thấp thì tôi chưa biết. Nếu hai đỉnh cao tức là đỉnh sau cao hơn đỉnh trước thì đô la index hoàn toàn có thể lên cao trường hợp một là 115 chấm mấy sau đó vẫn đi xuống. Đấy. Còn nếu trường hợp hai đỉnh thấp thì có thể đô la index chỉ lên đến tầm 114 rồi quay đầu. Dù đô la index tạo đỉnh theo kiểu nào thì chúng ta biết target sau đó của đô la index giảm xuống. Nếu với cái target mô hình hai đỉnh này thì đô la index hoàn toàn có thể sau khi tạo đỉnh xong có thể test trở lại vùng 104 105. Như vậy thì rõ ràng cái xu hướng hiện tại là đô la index phục hồi chỉ là phục hồi ngắn hạn và xu hướng chung và dài hạn sẽ là điều chỉnh giảm. Và nếu như vậy thì các sản phẩm tài chính của chúng ta nếu xuống là cơ hội để mua lên thôi. Không không phải là cơ hội để bán nhé. Còn bạn nào tất nhiên là đây là tôi đang phân tích về cái xu hướng trung hạn và đánh follow trend dài còn khi bạn mà đánh chết đi ngày thì điểm nào bạn cũng có thể mua bán đó là tình hình đô la index như vậy trở lại với cậu vàng của chúng ta khi đô la index điều chỉnh lên thì cậu vàng hoàn toàn có thể gặp điều chỉnh à, nhưng mà liệu cậu vàng có điều chỉnh về đáy cũ không hay là điều chỉnh tại ngưỡng nào thì theo tôi quan sát hiện tại cậu vàng sẽ trong quá trình điều chỉnh cậu vàng thì cái vùng 180 cộng trừ 3 giá này sẽ là một vùng hỗ trợ khi thủng vùng này cậu vàng mới có thể quay về đáy cũ để tạo mô hình hai đáy nếu vùng 180 cộng trừ ba giá này mà hỗ trợ được cậu vàng thì cậu vàng sẽ đảo chiều tăng giá do vậy ngắn hạn trong 3 ngày đầu tuần thì cá nhân tôi đánh giá là cậu vàng sẽ có hỗ trợ 1680 cộng trừ 3 giá kháng cự thì sẽ nằm ở bên trên 1730 cộng trừ 3 giá như vậy ngắn hạn chúng ta sẽ mua bán quanh hai cận này 180 cộng trừ 3 giá thì chúng ta mua lên và 1680 ạ. Chúng ta chốt lời 30 giá nhé, dừng lỗ 10 giá cho tôi. Đấy. Và nếu cậu vàng lên đến vùng 1730 1735 Đấy, trong khoảng 173x thì chúng ta bán xuống. Chúng ta dừng lỗ 10 giá cho tôi. Và cũng chốt lời 30 giá là hướng về vùng 1700. Nói chung là tôi vẫn đánh giá vùng 1700 sẽ điểm cân bằng của cậu vàng trong tuần tới. Cậu vàng sẽ biến động sideways quanh cái cận này thôi. Trường hợp nếu cậu vàng break out lên 1740 thì chúng ta tạm thời không làm gì, lúc đó sẽ đợi chiến lược sẽ đợi kỹ thuật, nếu có chiến lược tôi sẽ update tiếp. Còn nếu cậu vàng phá xuống, phá qua 1780 này, chạm điểm dừng lỗ của chúng ta 1670 ờ, thì lúc đó chúng ta ngồi ngoài xem và chúng ta kỳ vọng cậu vàng lại về vùng 1620 cộng trừ để chúng ta vào lệnh nhé. Cá nhân tôi đánh giá không đánh giá cao cái xác suất cậu vàng có thể về 1620 đâu bởi vì với cái mức bứt phá hiện tại và với cái chart đồ thị tuần sau 2 tuần tăng giá mạnh cũng như đây đang là MA 200 thì tôi nghĩ cậu vàng cần tích lũy một chút quanh MA 200 ở quanh 1700 thôi 1680 1700 ờ, sau đó cậu vàng sẽ bứt phá tiếp thôi nhưng mà tôi cũng không đánh giá cao cái khả năng cậu vàng có thể bứt phá qua 1730 ngay trong tuần tới tức là trước thời điểm mà công bố thông tin CPI còn sau thời điểm công bố tin CPI thì tôi chưa biết vì nếu sau thời điểm công bố tin CPI mà giảm mạnh, đô la index mà bị chốt lời mạnh, lúc đó thì hoàn toàn cậu vàng có thể bứt phá khi dòng tiền tìm đến các tài sản khác. Thì đây là chiến lược chúng ta sẽ áp dụng cho trước thời điểm công bố thông tin CPI, tức là với biên độ biến động lệnh mua quanh 1680 và lệnh bán quanh 1730 cộng trừ này là chúng ta sẽ đánh trước thời điểm thông bố thông tin CPI nhé. Còn sau thời điểm công bố tin CPI nếu vượt qua 1730 chúng ta không làm gì còn nếu mà đánh xuống 1620 cộng trừ thì đây vẫn là vùng mua dài hạn của chúng ta nhé trường hợp xấu nhất thì cậu vàng có thể test xuống 1600 nhưng sau đó vẫn đi lên thôi cá nhân tôi vẫn đánh giá là vàng cuối năm nay sẽ đi lên ít nhất là test lại đứng quanh MA 200 trên daily này quanh 1800 đó là về cậu vàng và chiến lược giao dịch cậu vàng còn đối với các thị trường khác thì đối với thị trường cổ phiếu thì cái việc mà Dow Jones điều chỉnh phiên cuối tuần thì tôi tôi hơi bất ngờ về cái nó điều chỉnh hơi mạnh thôi. Chứ còn thực ra cái việc nó lấp gáp này, nó test về 295 thì tôi nghĩ là bình thường bởi vì nó test để lấp gáp thôi. Nhưng việc nó xuống được đến 29 150 ờ, sau đó đóng cửa 293 thì nó cũng hơi mạnh. Nhưng mà nó cũng là điều có thể chấp nhận được. Dow Jones cá nhân tôi thì vẫn thiên về kịch bản là vùng 28 29 nghìn này là đáy. Đấy sau đó thì sau khi tích lũy thì Dow Jones sẽ có thể bung phá mạnh lên thôi chúng ta chưa biết là Dow Jones sẽ tích lũy theo mô hình hai đáy cao hay hai đáy thấp đấy có thể Dow Jones sẽ tích lũy theo mô hình hai đáy cao như thế này tức là sau khi vượt lên một cầu mạnh sau đó đi xuống và tích lũy trước khi bứt phá lên hoặc cũng có thể là coi theo mô hình hai đáy này thì chúng ta cũng chưa biết là mô hình hai đáy nào cả đây hoặc là như nhịp hồi trước đây <coughs> chúng ta chưa biết Dow Jones sẽ đi theo tích lũy theo mô hình hai đáy nào nhưng có thể nói là đây là một cái khu vực đáy sẽ xảy ra đảo chiều Đấy, kết hợp với việc đô la index hoàn toàn có thể bị chốt lời vì đô la index đang vùng đỉnh rồi Đó. chúng ta nhìn thấy đô la index ờ, đang ở vùng đỉnh thì nó khá là rõ và tôi kỳ vọng đô la index giống như cái thời năm 2000. À, Tức là sẽ tạo đỉnh lên xuống đi ngang vùng đỉnh một thời gian. Đấy, nhưng cái biên độ đi ngang này mỗi lần là điều chỉnh cũng 10%. Đô la index hoàn toàn giảm từ vùng 114 về 104.05 là bình thường. Không không có vấn đề gì cả. Nếu chúng ta xét về chỉ báo kỹ thuật cũng thế. Chúng ta biết đây là một trong những lần rất là hiếm hoi mà chỉ số đô la index vượt lên được à, cái chỉ số RSI vượt lên được trên vùng cao trên vùng 80 Đấy, xét về chart 2 tháng cũng vậy thôi nói chung là đô la index đang ở vùng đỉnh thì cái việc đảo chiều thì nó sẽ sớm xảy ra không không không có gì bất ngờ cả trên chart tuần cũng vậy thôi chúng ta nhìn thấy tuy tuần qua là một tuần rút chân khá mạnh của đô la index nhưng nó không phải là một nến đóng cửa tuần đẹp Đây. Chúng ta nhìn thấy đấy, hai tuần liên tiếp Tuần trước thì thể hiện cái áp lực bán mạnh khi đô la index vượt lên. Tuần vừa qua thì thể hiện cái lực mua. Tuy nhiên lực mua bị đuối nên nó vẫn đều tạo ra cái cây nến đảo chiều. Mà cây nến đảo chiều xuất hiện ở vùng đỉnh thì đây không phải là một tín hiệu tốt. Mặc dù là cây nến đẩy tăng chân dưới khá là dài nhưng nó cho thấy là cái việc cái lực mua đang dần cạn kiệt ở vùng giá cao. Tức là không còn đủ để đẩy bứt phá mạnh. Tôi vẫn thiên hướng về hướng là đô la index đang tạo đỉnh và sau khi tạo đỉnh sẽ điều chỉnh thôi. Điều chỉnh khá là mạnh, chúng ta chờ đợi xem. Do vậy chúng ta tiếp tục canh mua thị trường khác. Vàng thì chúng ta canh mua rồi. Còn đối với chứng khoán Mỹ thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn canh mua thôi, theo mô hình hai đáy thôi, không vấn đề gì cả. Tôi thì thiên về hướng là tạo mô hình hai đáy cao. Như vậy thì nó sẽ không phá cái khu vực 28.700 à, này. Như vậy chúng ta canh mua quanh 29.000 nhá 29.000 cộng trừ tôi nghĩ là 29.000 29.000 ha từ đáy cũ này kỳ vọng tạo mô hình hai đáy bằng tức là 28.800 29.000 chúng ta dừng lỗ 500 giá thôi 28.400 chốt lời ngắn hạn chúng ta lên 30.400 này tức là chúng ta chốt lời tầm 1.400 giá 1.500 à, giá dừng lỗ 500 giá cái này là cái chấp nhận được ngắn hạn là như vậy bán thì không có bán nhé đối với chỉ số SP500 uh, SP500 thì cá nhân tôi tôi thiên về hướng là hai đáy lệch tức là đáy sau thấp hơn đáy trước đây SP500 thì cá nhân tôi đánh giá khu vực mua sẽ là 3.550 3.580 đấy chúng ta dừng lỗ 3.450 thôi còn chốt lời thì ngắn hạn là 3.800 tức là chúng ta chốt lời tầm 250 ờ, giá dừng lỗ 100 giá chấp nhận được tỷ lệ 1 2,5 đối với Nasdaq trong chiều xuống thì Nasdaq thường yếu hơn lên thì lên mạnh hơn xuống xuống sâu hơn Nasdaq thì tôi cũng thiên về hướng là sẽ tạo hai đáy lệch do vậy Nasdaq thì tôi thiên về khả năng là sẽ về là 11.800. 11.800, 11.900 à đâu 10.800. 10.000 8xx nhá. Đấy, các bạn dừng lỗ 200 giá là 10.600 cho tôi. Chốt lời thì 11.600. Đó, như vậy chúng ta mua ở chốt lời khoảng 800 giá, dừng lỗ 200 giá, một kèo khá là tốt trong đầu tư thì chúng ta chỉ có đúng và sai thôi đúng chốt lời sai cắt lỗ còn không có bàn nhiều biết biết thì không ai biết cả đó là đối với ờ, chỉ số chứng khoán Mỹ đối với dầu dầu thì tuần qua bứt phá rất là mạnh mẽ đấy chiến lược trước đó của chúng ta mua 75 76 của tuần trước nữa thì rất là thành công còn ờ, hiện tại thì tuần qua chúng ta kỳ vọng nó tạo hai đáy để mua thì không có Bây giờ dầu thì cá nhân tôi nghĩ là OPEC cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng mỗi ngày. Nó sẽ hỗ trợ được dầu. Tuy nhiên tôi nghĩ là dầu sẽ test lên quanh MA200 sau đó sẽ gặp điều chỉnh thôi. Do vậy cá nhân tôi đánh giá dầu tuần tới hoàn toàn có thể test trở lại vùng giá dưới 100. Vùng giá MA200. Quanh vùng 99. Như vậy dầu tuần tới chúng ta sẽ bán dưới 100. Đấy, vùng 99 100 sẽ là khu vực chúng ta bán. Đấy. 99,x nhá. Chúng ta sẽ dừng lỗ 101 chấm chấm 5. Đấy, thì chúng ta dừng lỗ đâu đó khoảng hai giá. Chúng ta chốt lời các bạn hướng về vùng giá 90 cho tôi. Theo tôi hiện tại dầu sẽ đi trong vùng cân bằng 80 90 là chính. Sẽ có lúc vượt 100, sẽ có lúc vượt 80 nhưng đấy là trong thời gian ngắn. Do vậy điểm cân bằng là 90 thì chúng ta cứ quanh bán dưới 100, chốt lời về 90. Đấy, ngắn hạn là như vậy còn mua thì rõ ràng là vùng giá 7x là vùng mua tốt nhưng mà ngắn hạn thì chưa có đâu tôi cũng chưa nhìn thấy khả năng đâu đó là về dầu về các cặp tiền tệ à, các cặp tiền tệ thì rõ ràng chúng ta phân tích là USD sẽ có thể tiếp tục tăng tạo mô hình hai đỉnh trước khi đi xuống như vậy các cặp tiền tệ chúng ta cũng kỳ vọng tạo mô hình hai đáy trước khi đi lên À, đối với đồng euro đối với đồng euro thì à, tôi đánh giá là euro vẫn đang trong cái downtrend thôi chúng ta biết rồi trước đấy cái kênh giá của euro đây đâu nhỉ đây kênh giá mà trước đó tôi kể euro vẫn hoàn toàn nằm trong kênh giá này như vậy thì tuần tới chúng ta cũng vẫn canh mua thôi chứ chúng ta cũng chưa canh bán gì cả nó vẫn đây trong kênh downtrend này nhưng mà điểm canh mua của chúng ta thì đâu đó rơi vào khoảng 0.9 à, 94x nhá à, đáy từ 480 đầu tuần và cuối tuần thì rơi vào 430 à, như vậy chúng ta có thể gọi là canh mua euro nhé 0.94 50 cộng trừ 20 pip bây giờ chúng ta phải dừng lỗ 100 pip thôi bởi vì cầu nó đang ở lúc biến động mạnh chúng ta dừng lỗ là 0.9350 Đấy, mà chúng ta dừng lỗ 100 pip chốt lời 300 pip cho tôi 0.9750 à, thế thôi đầu tư nó khá là đơn giản còn đương nhiên là cộng hay trừ thì các bạn căn cứ ở điểm đầu tuần nhé. Bởi vì cái hỗ trợ này nó trượt dần xuống. Đấy. Đầu tuần thì các bạn có thể mua 480 nhưng mà cuối tuần thì chỉ mua 420 thôi. Bởi vì cộng hay trừ nó trượt theo cái hỗ trợ đầu tuần và cuối tuần. Đối đồng bảng cũng tương tự đồng euro thôi. Tôi thì không bao giờ khuyến nghị là chúng ta bán ở đấy cả. Khi đã xác định đấy là vùng đáy thì chỉ có canh mua thôi. Đồng bảng thì vẫn như cũ thôi cá nhân tôi vẫn đánh giá cái ờ, đáy cũ nhiều năm đây 0.1500 10500 đây sẽ là một khu vực ờ, đáy dài hạn của đồng bảng Đấy. Đây là một khu vực đáy dài hạn. Lần trước chúng ta mua thành công quanh đây rồi, lần này cũng mua quanh đây thôi. Đây là một ờ, khu vực đáy dài hạn luôn. Hiện nay giá lần trước chúng ta mua xong thì giá chạy lên gần nghìn pip cơ. nghìn pip luôn, 1.1480. Gần nghìn pip so với giá của chúng ta mua. À, kỳ này thì rõ ràng nó có đáy rồi. À, có dâu rồi thì chúng ta sẽ dừng lỗ dưới cái dâu này thôi. Nhưng mà dưới dâu này cũng xa đấy, không ít đâu. Theo tôi thì chúng ta sẽ mua quanh là 0.1500 cộng trừ 50 pip. Chúng ta sẽ dừng lỗ là 0.1 300. Tức là dừng lỗ khoảng 200 pip. À, chốt lời của chúng ta thì chốt lời ngắn hạn là 600 pip là 0.11 à 11.11 xa hơn thì là 1.14 đấy chúng ta sẽ chốt lời tầm 600 ờ, đến 900 pip còn dừng lỗ 200 pip còn các bạn hoàn toàn có thể chia nhỏ lệnh hay là ờ, đặt mua thế nào thì đấy là việc của các bạn thôi còn ngắn hạn thì tôi nghĩ là không không không không có lệnh chết đinh đâu đấy mua cao mua thấp mua trước mua sau thì cái này phụ thuộc quản trị vốn của các bạn thôi đây là đối với lệnh uh, chết đinh chết đinh tuần rồi đấy còn lệnh dài thì rõ ràng các bạn có thể long được tốt hơn rất là nhiều đối với đồng ờ, AUD trên USD AUD sẽ yếu bởi vì ờ, đồng Australia tuần qua tăng lãi suất thấp. Do vậy, đồng này thì tôi cũng chưa nhìn thấy đáy. Ờ, do vậy, đồng này thì tiến vào vùng quá mua có bán thì tôi cũng chưa thấy. Nó tiến vào vùng quá mua có bán mạnh. Quan điểm tôi đồng này chúng ta sẽ không giao dịch. Đối với đồng ờ, New Zealand trên USD thì tôi nghĩ là nó có một cái đáy cũ năm 2020 chúng ta có thể kỳ vọng được. Đấy. Hiện nay chúng ta sẽ canh mua quanh cái đáy cũ này thôi. 0.5465 cộng trừ 20 pip cho tôi. Các bạn vẫn dừng lỗ cho tôi, bây giờ đang lúc biến động mạnh. Đồng này thì chúng ta cũng vẫn nên dừng lỗ tầm 100 pip thôi, 80 pip thôi, đồng này 80 pip thôi. 0.5470 cộng trừ 20 pip chúng ta dừng lỗ 70 pip thì là 0.400 à 5400 dừng lỗ 70 pip chúng ta chốt là 200 pip thôi 670 nhá đối với đồng USD trên yên Nhật USD trên yên Nhật thì tôi nghĩ là USD trên yên Nhật khả năng vẫn đang mò đỉnh nhưng mà nó đang đến cái giai đoạn khúc cua cuối cùng rồi đây chúng ta nhìn thấy này tôi thì thiên về kịch bản nó sẽ lặp lại ở cái giai đoạn 135 137 đây khi đó USD chị Yên Nhật cũng có 4 tuần đi ngang sau đó có một tuần bứt phá rất nhiều người khi nó phá qua đỉnh bu vào buy và sau đó nó xuống gập đấy lúc ấy nó phá qua đỉnh 136.7 nó chạy lên 139 sau đó gập rất mạnh xuống 130 lần này thì cũng là sau một nhịp tăng mạnh có 4 tuần đi ngang à, tăng giá nhẹ khả năng tuần tới sẽ có một tuần bứt phá lên khoảng 148 148 cộng trừ 0.5 sau đó sẽ gập xuống thôi đồng USD trên yên Nhật này tôi nghĩ khi nó tiệm cận vùng 4850 thì chính phủ Nhật sẽ phải can thiệp thôi sẽ tiếp tục can thiệp thôi và lần này khả năng sẽ can thiệp mạnh tay hơn kết hợp với đô la index khi chạm đỉnh và bị chốt lời mạnh thì hoàn toàn đồng này có thể gập xuống sâu Do vậy tuần tới cá nhân tôi đánh giá vùng USD trên Yên Nhật này bây giờ đang 145.3 chúng ta không làm gì được cả. Nếu chúng ta tham gia lệnh bán thì tôi nghĩ là vùng 100 ờ, nếu đối với bạn nào bán dài thì rõ ràng cái vùng 46, 47, 48 này là bán thoải mái rồi. Còn nếu bạn chết đinh thì tôi nghĩ là 148 cộng trừ 0.5 là cái khu vực các bạn có thể bán. Các bạn dừng lỗ 150 cho tôi. À, chúng ta dừng lỗ 200 pip thì rõ ràng chúng ta chốt lời phải xa đúng không? Chốt lời chúng ta nên chốt lời tầm 800 pip, 7 800 pip, 141 nhé Còn xa hơn thì các bạn có thể hướng về vùng giá 38, 35. Nhưng mà cá nhân tôi như là ngắn hạn là 48 xuống 38 là là một lệnh tốt rồi. Còn bạn chốt lời trong tuần thì 41 sẽ dễ chốt hơn. Còn lên được 48 hay không tôi không biết được, cái này hên xui thôi. Nhưng mà xác suất lên cũng không không cao lắm còn thậm chí nó hoàn toàn có thể chọc dâu của hai cái đấy chịu thôi nhưng mà nói chung là nó đang ở cái vùng quá mua kinh khủng và nó sẽ phải xuống thôi đây là vùng quá mua nhất trong lịch sử rồi đồng yên nhật chưa bao giờ tiến lên được vùng này nhé đối MA 200 thì chưa bao giờ đồng yên nhật tiến lên vùng quá mua trên 80 trên chát 2 tháng mà bây giờ tiến lên vùng 83 rồi Đấy, do vậy tôi không tin tưởng vào khả năng đồng yên Nhật có thể tiếp tục lên. Đối với à, đồ thị một tháng cũng vậy thôi. Đấy, tiến lên vùng giá 84 vùng giá quá mua nhất trong lịch sử mà chưa giờ yên nhật tiến lên được <coughs> còn kể cả nay mai nó có muốn lên cao hơn thì nó cũng phải điều chỉnh đã đấy đấy là quy luật bình thường thôi chúng ta nhìn này trong xuân suốt lịch sử tính từ năm 72 này chưa bao giờ chỉ số RSI là tiến được lên trên cái vùng uh, có duy nhất một lần là tiến được trên 80 trên đồ chart tháng là lên được 82 còn lên được 84 trị số 84 như hiện tại chưa bao giờ có trong lịch sử cả mà đương nhiên rồi lên cao trèo cao thì ngã đau thôi vấn đề là lúc nào ngã thì chúng ta chưa biết lần trước khi trèo lên cao cũng thế lên uh, tiến vào vùng lịch sử đấy là lên 125 sau đó rơi rất sâu về tận 99 cơ 25% cơ rất là khủng khiếp đấy. lần này thì rơi ngay thì chưa biết nhưng mà khả năng là là sau đó thì theo sau thì nó vẫn sẽ là một cầu rơi rất là mạnh thôi vấn đề là các bạn phải đảm bảo mình là người sống sót cuối cùng trong đầu tư thì không quan trọng bạn thua hay bạn thắng tại thời điểm tức thờ, nhưng các bạn hãy đảm bảo là bạn phải đảm bảo mình là người sống sót cuối cùng người chiến thắng là người ở lại sau cùng chứ không phải là người thắng từng trận đánh nhỏ. Mà người đầu tư thông minh là người biết mình sẽ là người ở lại sau cùng. Thế thôi. Ok, đó các cặp tiền tệ. Còn đối với ờ, BTC thì có một điểm khá là hóc búa. Trong vòng một tháng này, BTC đi trong vùng 20.000. đây, tính ngay từ ờ, đầu tháng 9 đây. 14 tháng 9 đến nay Đấy, gần một tháng rồi BTC cứ đi trong biên độ 2 20.400 lại đập xuống 18.300 rất là khó chịu và cái biên này rất là khó lường hiện tại là đang không lường được cá nhân tôi đánh giá là có lẽ cái biên này nó đang là cái vùng tích lũy nhưng là tích lũy để break out hay không thì không biết nên nếu các bạn lướt thì có lẽ các bạn cũng lướt trong biên này thôi cứ mua trên 18.000 200 300 dừng lỗ phá qua đáy này 17.500 này chốt lời 20.400 để lướt ngắn hạn còn nếu mà mua dài hạn thì tôi cũng chưa biết ở cái điểm này vì thực ra lần này tạo đáy lâu quá tôi tôi rất thiên về khả năng nó sẽ hoàn toàn có thể có một đợt phá giả xuống 17.000 hoặc 17.000 mấy trăm đấy sau đó đi lên nhưng mà chưa biết được đấy là cái dự đoán cá nhân thôi BTC thời điểm này thì khá là khó giao dịch. Các bạn mà chết đinh ngắn thì các bạn hoàn toàn có thể mua trên 18.000 và dừng lỗ 18.700, 17.500. Đó. Còn các bạn mà chết đinh ờ, trung hạn thì hoàn toàn có thể thiên về kịch bản là phá giả xuống 17.000 thì các bạn có thể dừng lỗ, dừng lỗ tầm 1.000 giá là 16.000, nếu chạm 16.000 dừng lỗ. Không có bạn mà mua được 17.000 ờ, XX thì mục tiêu hướng đến 25.000 cũng rất là tốt xa hơn là 30.000 nếu thật sự nó phá giả mà đi lên tạo mô hình hai đáy thì target của nó phải lên 30 31.000 đó chúng trong thị trường thì chúng ta không thể biết trước chúng ta chỉ đặt ra những kịch bản và những khả năng khi nó xảy ra và chúng ta lựa chọn cái xác suất thế thôi ok đó là toàn bộ cái ờ, phân tích nhận định thị trường vàng tiền tệ chứng khoán forex tuần từ ngày mùng 10 đến ngày 14 tháng 10 chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công